các lĩnh vực công tác hăng hái, thi đua lập nhiều thành tích vì mục tiêu đánh thắng thực dân Pháp xâm lược. Trong đó, chiến sĩ đánh giặc trên chiến trường phải cùng với các ngành thi đua giết giặc, phải quý trọng, gìn giữ từng hạt gạo, hạt muối, từng viên đạn. Công nhân phải tiết kiệm nguyên vật liệu, không được hoang phí. Chính phủ và đoàn thể hết sức chống bệnh quan liêu, chống tham ô, lãng phí. Muốn vậy, phải thực hiện tự phê bình và phê bình để sửa chữa khuyết điểm để đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong thi đua và để phát huy quyền dân chủ của mỗi người. Phương pháp và tinh thần từ phê bình theo tư tưởng của bác đã trở thành nguyên tắc trong sinh hoạt đảng và trong bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đảng ta khẳng định từ phê bình và phê bình là quy luật phát triển của đảng, là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong đảng và là ý thức trách nhiệm của đảng với nhân dân, là vấn đề vừa cơ bản vừa lâu dài vừa là những yêu cầu trước mắt của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng, của quá trình đổi mới và cải cách bộ máy hành chính, đổi mới cung cách làm việc của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ đảng viên nhằm xây dựng đảng ta, nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân, vì dân, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong toàn quân phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình thông qua việc duy trì nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp, của các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân, tiến hành tự phê bình và phê bình từ trong cấp ủy ra ngoài đảng bộ, đơn vị, mở rộng dân chủ và phát huy quyền, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng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 quân đội nhân dân điện tử báo quân đội nhân dân điện tử Kính chào quý thính giả đang nghe chuyên mục podcast Ngày này năm xưa do phòng biên tập báo điện tử báo Quân đội Nhân dân thực hiện. Xin mời quý thính giả chú ý lắng nghe những thông tin, sự kiện và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với ngày 12 tháng 5 trong tiến trình lịch sử. Ngày này năm xưa ngày này năm xưa Ngày 12 tháng 5 năm 1951, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 05 CTTU quy định nhiệm vụ và tổ chức nhà công an Việt Nam. Đây là chỉ thị quan trọng để xây dựng ngành công an phục vụ công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, làm nền tảng xây dựng lực lượng công an nhân dân sau này được tăng thêm sức mạnh tinh thần, nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường, giữ vững khí tiết của người công an cách mạng, không khai báo khi bị địch bắt, tra tấn vô cùng dã man. Những gương sáng đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng qua những chặng đường lịch sử. Ngày 12 tháng 5 năm 1961, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng đã ra thông chi số 06TTH hướng dẫn tổ chức các viện kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện Kiểm sát Nhân dân đặt trong quân đội dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện Kiểm sát được quy định trong luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của quân đội, giữ vững trật tự kỳ cương của nhà nước trong các giai đoạn của cách mạng. Ngày 7 tháng 8 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định số 2628 QD BQP công nhận ngày 12 tháng 5 năm 1961 là ngày truyền thống của ngành kiểm sát quân sự. Ngày 12 tháng 5 năm 1967, Không quân Nhân dân Việt Nam đã có một trận thắng lớn tại trận không chiến này. Với 10 máy bay MiG-17 và 2 máy bay MiG-21 xuất kích, ta đã bắn hạ 5 máy bay Mỹ, bảo toàn được máy bay ta. Ngày 12 tháng 5 năm 1968, chiến thắng Khâm Đức Ta Vác đã trở thành mốc son trói lọi trong lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân huyện miền núi Phước Sơn. Đây là chiến thắng lớn nhất trên chiến trường miền núi Quảng Nam lúc bấy giờ, trực tiếp giáng một đòn mạnh mẽ vào ý chí xâm lược của Mỹ chiến thắng Khâm Đức, vác còn khai thông hành lang chiến lược huyết mạch đường mòn Hồ Chí Minh, bảo đảm cho việc vận tải vũ khí, hàng hóa và lực lượng từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Ngày 12 tháng 5 năm 2013, 19 tác phẩm đã được tôn vinh Tại lễ trao giải cuộc thi viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội. Từ năm 1965, Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế đã chọn ngày 12 tháng 5, ngày sinh của bà Florence Nightingale là ngày y tá thế giới nhằm tôn vinh đội ngũ y tá được người bệnh ưu ái gọi với cái tên những thiên thần áo trắng. Những con người thầm lặng và đề cao vai trò của họ đối với xã hội trong ngành y. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, đại diện chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký hiệp định về việc Liên Xô viện trợ khẩn cấp không hoàn lại cho Việt Nam để giúp nhân dân Việt Nam ổn định đời sống, khôi phục và phát triển sản xuất. Hôm nay ngày 12 tháng 5 năm 2022, lễ khai mạc SEA Games 31, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội. SEA Games 31 có 40 môn thi đấu với 526 nội dung sẽ tranh tài tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Trong đó, thủ đô Hà Nội là địa điểm chính diễn ra các sự kiện gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc và tổ chức 18 môn thi. Ngày 12 tháng 5 năm 1947, tại một khu vực trong thị xã Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Baumus, một đảng viên Đảng xã hội Pháp nhận làm đại diện của Cao ủy Pháp Boulaer, chuyển những điều kiện của phía Pháp đề nghị về một cuộc ngừng bắn. Xuất phát từ thiện chí hòa bình, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, thông điệp của Cao ủy Pháp với 4 điểm nói quân đội Việt Nam nộp vũ khí, quân đội Pháp được tự do đi lại Chính phủ Việt Nam phải thả những người bị bắt và trao tất cả người nước ngoài đang tham gia kháng chiến cho phía Pháp đã khiến người đứng đầu cuộc kháng chiến Việt Nam thẳng thừng bác bỏ. Ngày 12 tháng 5 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với đoàn đại biểu chính phủ Trung Quốc do Thủ tướng Chu Ân Lai dẫn đầu thăm Việt Nam. 3 năm sau, ngày 12 tháng 5 năm 1963, Bác Hồ tham dự cuộc meeting của nhân dân thủ đô Hà Nội, trọng thể chào mừng đoàn đại biểu nhà nước Trung Quốc do Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ dẫn đầu thăm nước ta. Ngày 12 tháng 5 năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng tới Đại hội Đoàn kết Nhân dân Á Phi lần thứ tư họp tại Cộng hòa Ghana. Trong đó biểu dương, đại hội lần này họp sẽ giúp phần to lớn vào việc đẩy mạnh phong trào đoàn kết nhân dân Á Phi chống chủ nghĩa đế quốc chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Ngày 12 tháng 5 năm 1965, đúng 9 giờ sáng, bác ngồi viết tiếp tài liệu tuyệt đối bí mật. Bác viết về thanh niên, quyết tâm của toàn thể dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, về kế hoạch xây dựng đất nước sau chiến tranh, còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi, đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta, tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà, nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. Ngày 12 tháng 5 năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới đồng bào, bộ đội và cán bộ Vĩnh Linh Người viết, bác rất vui lòng được tin Vĩnh Linh bắn rơi 100 máy bay Mỹ Vĩnh Linh còn bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ và trừng trị đích đáng pháo binh Mỹ Sản xuất và phòng không của Vĩnh Linh cũng tốt Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, bác gửi lời khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Vĩnh Linh đã đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu và sản xuất, giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 445